thì thì à, còn cách thứ hai để anh em tìm được cái kênh à, đó thì anh em vào cái kênh tiếng soi kèo anh em chỉ cần à, nhìn xuống phía dưới tìm qua cái phần kênh là sẽ thấy cái kênh được đề xuất là kênh tiếng bóng đá đấy anh em nhớ ấn nút đăng ký theo dõi hai cái kênh này cho tiến để cho tiến có thêm nhiều động lực để làm nhiều video sắp tới phân tích về các trận đấu cho anh em nhé đặc biệt là kênh tiến số kèo này à, cũng đã gần lên một ca sub rồi anh em nhớ để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh đi miễn phí mà anh em sẽ không mất mát gì đâu à, mà ngược lại anh em còn nhận được những cái thông báo khi mà có video mới nhất từ hai kênh này nữa đấy thì à, để cho tiến có thêm nhiều động lực để làm tiếp video nha anh em đó thì à, à, quay lại với cái video này tiến sẽ nhận định phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu tại vòng bán kết u20 châu á giữa ờ, Uzbekistan với U20 Hàn Quốc thì à, cái video vừa rồi Tiến cũng đã lên cho anh em à, một cái cặp đấu tại à, giải U20 luôn trận bán kết luôn đó chính là trận đấu giữa U20 Iraq này với U20 Nhật Bản được diễn ra vào lúc à, 17 giờ ngày 15 tháng 3 đấy thì à, sau vài giờ trận đấu nó kết thúc thì trận đấu giữa Uzbekistan và Hàn Quốc sẽ diễn ra đấy ngoài ra còn có những trận đấu uh, cúp C1 được diễn ra vào khuya ngày 15 cũng như rạng sáng ngày 16 tiếng cũng đã lên cho anh em các video rồi anh em có thể vào để tham khảo các cái trận đấu này nhá đấy thì uh, <coughs> quay lại với cái cặp tăng với Hàn Quốc thì trước khi ờ, đến với cái video nhận định phân tích về cái trận đấu này tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra đây thì nhà cái đã đã đưa ra tỷ lệ kèo cho hai đội bóng này là cái kèo đồng nha anh em đó thì nhà cái đánh giá đây anh em thì uh, nhà cái đã đưa ra cái tỷ lệ kèo là kèo đồng cho cả trận đấu này đây U20 tăng với mức uh, cược ăn là 1.0.76 này đấy còn cược cho U20 Hàn Quốc là mức thắng là một ăn 1.08 à, đấy suy ra cái tỷ lệ kèo này nhà cái đang đánh giá <coughs> cho cái tỷ lệ chiến thắng dành cho cái thằng U20 U3 tăng là cao hơn so với Hàn Quốc nha anh em nó rất là bất ngờ luôn nhưng mà một phần cũng là vì à, cái đội trẻ của tăng dạo gần đây thi đấu phải nói là rất, à, rất là tốt luôn từ U20, U19 cho đến U23 châu Á đó thì anh em cũng còn nhớ cái trận U23 châu Á Thường Châu vừa rồi à, trận chung kết giữa tăng với Việt Nam không anh em đấy thì U20 tăng cũng đã thắng Việt Nam với tỷ số là 2-1 ở cái phút uh, hiệp phụ phút 119 20 đó anh em. Một cái uh, bàn thắng quyết định về cái chức vô địch của U23 ờ, uh, à, tăng vào cái năm đó rất là à, phải nói là một trận đấu rất hay rất là hấp dẫn giữa Việt Nam với Uzbekistan luôn đó và nhiều cái giải đấu khác từ U19 U20 hiện tại này thì U20 Uzbekistan đều thi đấu phải nói là rất là tốt đó nên nhà cái có lý do để đưa ra cái mã kèo à, nghiêng về chiến thắng dành cho U23 U20 Uzbekistan nhiều hơn đúng không anh em ok thì à, <clears throat> trước khi đưa ra cái tỷ lệ mà à, kèo của Tiến đã chọn cho cái trận đấu này thì anh em phải phân tích về hai cái đội bóng này cùng Tiến nha đây thì đầu tiên thì đến với U20 Uzbekistan anh em có thể thấy là U20 Uzbekistan bước vào cái giải đấu này <coughs> với một cái phong độ giao hữu có thể nói là không tốt cho lắm khi mà có liên tiếp 5 trận thua này đó và chỉ có được một chiến thắng trước cái thằng hai một trước cái thằng Ả Rập Xê Út mà thôi đó thì đây cũng là cái cái uh, uh, niềm tin chiến thắng trận đầu tiên tại các trận giao hữu gần nhất để cho U20 Uzbekistan bước vào cái giải đấu này với một cái phong độ phải nói là là là uh, tự tin nhất để uh, U20 qua tiến sâu vào cái vòng tiếp theo và hiện tại thì à, đội đội tuyển trẻ này đã không à, làm mất cái à, niềm tin dành cho người hâm mộ khi mà đã tiến thẳng vào tới cái vòng bán kết và sẽ đối đầu với U20 Hàn Quốc vào tối hôm nay. Thì sau cái chuỗi trận ba trận vòng loại thì anh em có thể thấy U20 Uzbekistan à, mở màn với một chiến thắng 2-0 trước Syria. Tiếp theo đó là chiến thắng 1-0 trước Iraq dù cho U20 Uzbekistan có thi đấu thiếu người trước Iraq thì vẫn giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1 không đấy và tiếp theo đó thì cái thằng ờ, Ubay Captain này uh, thi đấu gần như là dưỡng sức trước Indonesia và và và không có tấn công quá mạnh đó dẫn đến trận đấu này với kết quả về là không đều đó nhưng mà chung cuộc thì U20 với Tăng cũng có được 7 điểm và đứng đầu tại cái bảng đấu này nha anh em đấy và cái trận à, à, đấu gần nhất tại cái vòng bán kết thì U20 với Tăng đã hòa với thằng Úc này với tỷ số là 1-1 cái trận này đấy và U20 Tăng đã đã à, giành chiến thắng trước cái thằng U20 Úc trên cái à, à, lọt sút lưng lung anh em với tỷ số là 5-4 này đấy thì ở trận đấu này à, U20 à, Uzbekistan được ô à, oh, à, U20 Uzbekistan là cái đội chủ nhà của cái giải đấu này luôn nha anh em đấy và ở trận đấu này thì Uzbekistan à, đã tung ra được đến 25 cú pha dứt điểm với 7 pha dứt điểm trúng đích này so với 15 pha dứt điểm của Úc mà thôi và Úc chỉ có được 5 pha trúng đích mà thôi đấy nhưng mà nhìn về cái lệ, tỷ lệ kiểm soát bóng thì ngược lại hoàn toàn khi mà úc kiểm soát bóng uh, vượt trội hơn so với u20 qua cái tăng đấy nhưng mà về cái cái mà mà à, những cái mà cơ hội của mà U20 cái tăng tạo ra là nhiều hơn gần như là gấp đôi so với thằng Úc đó về tỷ lệ kèo góc anh em cũng có thể thấy U20 cái tăng có đến 12 quả góc trong cái cuộc đối đầu này so với ba góc của Úc mà thôi và kết quả này cũng về tài góc thì ở trận đấu này à, tiến cũng đã cho anh em cái mã kèo là tài gốc uh, uh, tài gốc cả chặn đấy thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo tài gốc ở cái cuộc đối đầu này đúng không anh em đó thì uh, à, gần như là U20 Uzbekistan bước vào cái cuộc đối đầu với hàng Hàn Quốc này với một cái phong độ à, cực cao này cũng như là cái à, à, cái niềm tin chiến thắng ở những cái trận đấu vừa rồi sẽ tiếp thêm cái phần sức mạnh dành cho U20 Uzbekistan rất là nhiều luôn đấy còn à, đối thủ của đội chủ nhà u tăng tại vòng bán kết này đó chính là U20 à, Hàn Quốc thì à, Hàn Quốc về cái trình độ ở châu Á thì anh em cũng biết rồi Hàn Quốc và Nhật Bản là những mà những những đội tuyển mà đứng nhất nhì tại châu Á hiện tại đấy Hàn Quốc thì à, như những video trước Tiến cũng đã nói U20 Hàn Quốc bước vào cái giải đấu này với một cái sự, sự chuẩn bị phải nói là rất là tốt luôn đó như là trận thắng giao hữu trước uh, uh, 2-1 trước Argentina này một đội tuyển đến từ nam Mỹ đấy Argentina giành chiến thắng ờ, phải chịu thất bại trước U20 Hàn Quốc với tỷ số 1-2. Tiếp theo đó thì U20 Hàn Quốc lại có chiến thắng 1-0 trước U20 Nhật Bản này rồi trận hòa 3 đều trước Senegal này nhưng mà Hàn Quốc lại thắng trên cái chấm penalty. Đấy. Và tiếp theo thì Hàn Quốc lại thắng Ecuador với tỷ số 1-0 và chỉ chịu dừng chân tại tại cái vòng U20 uh, uh, World Cup này, uh, ờ, U20 châu Âu uh, thế giới này với cái trận uh, thua 3-1 trước cái thằng U20 Ukraine mà thôi. Đấy, và tiếp theo đó ở mới đây nhất thì Hàn Quốc đã có trận giao hữu à, với U20 Uzbekistan chính là cái đội hữu hiện tại của đội bóng này cũng Hàn Quốc cũng đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-2 trong cái trận giao hữu này đây tiến cho anh em xem nha thì ở trận đấu này Hàn Quốc à, đã bị à, Uzbekistan dẫn trước với tỷ số 1-0 và gỡ hòa ở phút thứ 10 với tỷ số 1 đều đó và Hàn Quốc phải chơi thiếu người ở cuối hiệp 1 luôn anh em đấy và và nhưng nhưng mà bước sang hiệp 2 tuy bị dẫn trước 2-1 và bị chơi thiếu người nhưng Hàn Quốc vẫn xuất sắc đánh bại cái thằng UV Cách Tăng với số 3 2 trong cuộc đấy tuy là cái trận giao hữu thôi nhưng mà có thể nói lên được rất là nhiều điều uh, ở cái cuộc đối đầu đêm nay uh, ở cái cuộc đối đầu đêm nay nha anh em đấy thì anh em thấy đấy U20 uh, UV Cách Tăng có phong độ cực cao nhưng cái thằng Hàn Quốc này cũng không hề kém cạnh so với trình độ tại uh, hiện tại tại cái bảng xếp hạng FIFA cũng như là về con người của hai cái đội tuyển này thì U20 Hàn Quốc chắc chắn là sẽ nhỉnh hơn Uzbekistan tăng đấy và Hàn Quốc bước vào cái giải đấu này cũng với một cái thành tích uh, không có tệ nha anh em hai đội cũng ngang ngửa nhau thôi thậm chí là Hàn Quốc là là cái đội mà mà ghi bàn uh, uh, những cầu thủ trẻ của đội tuyển này ghi bàn tốt hơn nhiều so với Uzbekistan đó em có thể thấy chặn mở màn Hàn Quốc có chiến thắng 4-0 trước U20 Oman tiếp theo đó thì uh, giành chiến thắng 2-0 trước Jordan này đấy và sau hai trận thắng này thì cũng như là cái đầu của cái tăng thôi có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng đấy và nên Hàn Quốc đã dưỡng sức ở cái vòng đấu thứ ba đó vì Hàn Quốc chỉ cần một điểm ở trận đấu này thôi là đứng đầu bảng và bước vào vòng tiếp theo rồi nên không cần phải bung sức làm cái gì đó và đã hòa ở cái trận với Tennessee cái tăng này dù cho cái mức chấp ở trận đấu này rất là cao hầu như là một hay là 1.5 vậy đó anh em đấy ờ, và Hàn Quốc kết thúc cái vòng ờ, loại này với 3 trận ờ, đấu, hai chiến thắng một hòa cùng với 7 điểm và không để thủng lưới bàn nào. Đó và và và, và bước vào cái trận tứ kết khi đối đầu với U20 Trung Quốc thì ờ, Hàn Quốc cũng đã đánh bại cái thằng Trung Quốc này với tỷ số là 3-1 mới đây. Đấy. Thì trong cái trận đấu này à, Hàn Quốc kiểm soát bóng lên đến 78%, gần như là vượt trội hoàn toàn gặp vượt trội rất là cao luôn nha anh em 78% cả chặn so với 22% của cái thằng Trung Quốc đó và Hàn Quốc tung ra được đến 12 cú sút so với 4 của Trung Quốc gấp 3 lần đó thì trong đó thì Hàn Quốc có được 6 pha dứt điểm gây nguy hiểm và mang về được 3 bàn thắng chung cuộc đấy anh em thì một cái thông số rất là đáng nể dành cho U20 Hàn Quốc về cái trình độ cũng như là cái đẳng cấp của cái đội tuyển này đấy thì hai cái đội bóng này nói chung là bước vào cái cuộc đối đầu với nhau lần này thì thì đều có những cái ờ, phong độ rất là cao cũng như là cái đội tuyển trẻ của hai cái uh, uh, uh, đội trẻ của hai cái đội tuyển này hiện tại thi đấu phải nói là đang rất là thân hoa luôn đấy anh em đấy nên so với những gì mà tiến đã phân tích từ đầu cho anh em cũng như là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa đưa ra hiện tại tuy nhà cái đánh giá cái thằng Uzbekistan này có tỷ lệ thắng cao hơn chút đỉnh so với Hàn Quốc nhưng mà tiến vẫn ưu tiên với cái mã kèo đồng này tiến hoàn toàn nghiêng về cái thằng U20 Hàn Quốc luôn nha anh em đấy tiến hoàn toàn nghiêng về cái thằng U20 Hàn Quốc luôn à, anh em có thể thấy nè mã kèo hiện tại là U20 Hàn Quốc bỏ ra một ăn tính 1.08 rất là cao so với U20 qua cái tăng chỉ bỏ ra được một ăn 0.76 thôi đó còn về mã kèo tài xỉu cái chặn là 2.25 à, đấy về cái mã kèo hiện tại là tiếng nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm nên các mã kèo chưa có được có nhiều đấy thì cái trận chung kết sớm này được coi như là trận chung kết sớm nha anh em thì với cái mã kèo hiện tại thì tiến sẽ uh, lựa chọn cho anh em Tiến sẽ đẩy cho anh em là cái mã kèo à, U20 Hàn Quốc mã kèo đồng nha một ăn 1.08 đấy nếu anh em mà thấy trùng máu hợp với ý với Tiến thì anh em cứ vào cái mã kèo này đấy ngoài ra thì uh, à, Tiến sẽ cho anh em thêm cái mã kèo này đây Tiến sẽ tổng lại cho anh em các mã kèo nha U20 Hàn Quốc ờ, U20 Hàn Quốc uh, đồng cả chặn ok cho anh em mã kèo thứ hai đó chính là mã gốc mã tài gốc nha anh em mã tài gốc 9.5 cả chặn đấy thì trận đấu này anh em cứ vào hai cái mã kèo này cho tiến ok cho anh em hiện tại thì tiến nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm ấy nên chưa có được cái mã kèo tại gốc của nhà cái đưa ra nhưng chắc chắn là trước giờ bóng lăn tầm ờ, vài tiếng đồng hồ thì cái mã kèo gốc nó sẽ hiện lên và và theo đó còn có mã kèo thẻ rồi kèo ờ, tài xỉu nhiều hơn cũng như là kèo chấp nhiều hơn đấy kèo tỷ số này nọ nữa các kiểu tại vì tiến nhận định cho anh em cái trận đấu này khá sớm trước trước một ngày luôn đấy anh em để cho uh, nó cắn cái đề xuất của youtube ấy để cho anh em có thể tìm kiếm cái chặng này mà tham khảo về cái mã kèo mà tiếng nó đưa ra đó vì vậy mà do nhận định sớm trận đấu cũng như là đưa ra kèo sớm nên chưa có nhiều mã kèo đến tham khảo anh em thông cảm cho tiếng ở cái phần này nhé đấy thì uh, những anh, anh em nào mà thấy nhận định của tiếng mà mà uh, đúng với cái suy nghĩ của anh em cũng như là hay á, thì anh em hãy để lại cho tiến uh, một lượt đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá này nhá đấy hai kênh này là kênh của tiến này ok thì à, <clears throat> chốt lại cho anh em là hai cái món kèo tiến đưa ra trận đấu này anh em thấy hợp ý hợp mã anh em vào còn lại thì uh, uh, tiến cũng có nhiều điều muốn chia sẻ cho anh em lắm có những anh em mà mà hỏi tiến ấy là vào nhóm của tiến này rồi rồi có uh, những cái mã kèo mà tiến cho anh em ấy có chuẩn không rồi uh, có thu lọc phí gì khi mà vào nhóm không thì nói thật với anh em chứ tiến đã nói nhiều lần rồi những mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em là không bao giờ mà mà uh, lấy một đồng phí nào cả anh em vào nhóm của tiến chỉ cần đạt được hai cái điều kiện thì tiến sẽ đưa tất cả vào nhóm luôn thứ nhất là anh em phải có một số vốn nhất định tối thiểu là từ một hai củ trở lên đấy với cái số vốn một hai củ trở lên tiến mới có thể chia kèo cũng như là uh, cho anh em dằn lại cái mã tỷ số để anh em uh, hạn chế thua lỗ trong cái trận đấu này và sẽ lãi uh, mang về cái tỷ lệ lãi nhiều hơn đấy về anh em đầu tư bóng đá là phải như vậy mới có lãi chứ anh em chơi theo cái linh cảm anh em không có biết phân tích trận đấu chỉ thấy cái đội nào à, à, trên cơ là vào đội đó thấy đội nào à, tỷ lệ ăn ít thì nhắm là tỷ chặn đó là đội đội đó sẽ thắng cao rồi vào nói chung là về các cái mã kèo mà anh em vào như vậy là chỉ có đường mà mà à, thua thôi khó rất là ăn luôn khó khó ăn lắm đấy anh em trước khi mà anh em vào một cái trận đấu đó, anh em phải phân tích kỹ như là tiếng này từ đội hình gã răng cho đến lực lượng như thế nào rồi có cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào thì lúc đó uh, ờ, hạ kết cái mã kèo tổng lại các cái ờ, phân tích mà mình đã đưa ra và chọn cái mã kèo mà phù hợp nhất đấy vậy mới gọi là đầu tư bóng đá nha anh em còn nếu mà anh em chơi kiểu hên xui thì, thì tỷ lệ trên 50 50 thôi chơi như vậy thì để chơi làm gì đúng không anh em thà để cái tiền đó ăn uống uống cà phê có ý nghĩa nữa đấy à, ngoài ra thì tiến còn à, cực kỳ à, nói nhiều lần rồi là các anh em mà vào nhóm của tiến ấy thì à, tối thiểu là từ một hai củ trở lên nhưng có nhiều anh em chỉ chỉ cầm có vài trăm là hai ba trăm hay bốn trăm bốn năm trăm gì đó xin vào nhóm của tiến thì tiến nói thẳng là tiến không cho anh em vào nha không nhận các anh em vào vì tiến đã nói nhiều trên video rồi anh em với cái số vốn đó thì thì rất là khó cho tiến để uh, chia kèo cũng như là kiếm lãi cho anh em đúng không anh em anh em có số vốn đó thì làm sao mà tiến chia ra, đồng đều các cái mã kèo cũng như là dằn tỷ số này nọ cho anh em được đấy ngoài ra thì anh em còn suy nghĩ bỏ vài trăm vô lấy kèo để anh em chơi bên ngoài hoặc là anh em bỏ vài trăm ngàn vô xong rồi anh em uh, uh, sẽ ăn lên được vài củ vài chục củ không có cái chuyện nó xảy ra đâu anh em nếu mà có nhiều cái chuyện nó xảy ra thì thì không có tới lượt anh em đâu nói thẳng là như vậy đấy thì tốt nhất nếu mà đạt đủ hai cái yêu cầu của tiến thứ nhất là có số 4 ít nhất một hai củ trở lên thứ hai là chịu đáp ứng chơi cùng trang với tiến thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái telegram hoặc là cái số zalo tiến có để ở dưới góc video ở trong trận đấu này trong cái video này đấy anh em chỉ cần liên hệ thì tiến sẽ thêm anh em vào nếu anh em đủ cái điều kiện mà tiến đưa ra ok cho anh em đặc biệt là các anh em anh em mà đang thua tha hay là đang uh, nợ nần đang bể nợ đang sao bờ ấy nếu thật sự mà muốn gỡ gạt cùng tiến đi ở chặng đường dài phía trước đấy thì cứ liên hệ cho tiến nha còn cái vụ mà anh em chơi cùng trang với tiến ấy thì tiến có thể uh, uh, kiểm soát được cái tỷ lệ kèo trên trang vì tiến cũng đang làm cái trang này anh em hiểu không tiến cũng đang chơi trang này chơi cùng với anh em đấy nên nếu nếu mà anh em chơi cùng trang với tiến tiến sẽ kiểm soát được các mã kèo này thí dụ như mã kèo này thì thì hiện tại là mã kèo đồng hàn quốc ăn 1.08 đi đó nếu mà tỷ lệ có gì biến đổi kiểu như là hàn quốc thiếu hụt người trong trận đấu này mất đi những cái cái cầu thủ trụ cột và mã kèo nó sẽ tụt xuống hoặc là tăng lên lúc đó tiếng sẽ sâu kỹ trước trận đấu tầm 30 đến một tiếng à, 30 phút đến một tiếng khi mà trận đấu diễn ra đấy trước cái giờ đó tiếng sẽ sâu kỹ lại nếu mà có gì đổi tiếng sẽ lập tức đẩy lên nhóm cho anh em theo cũng như là trận đấu mà diễn ra được 15 phút nếu thật sự mã kèo mà tiếng cho anh em là thấy không ổn tiếng sẽ lập tức nhắn lên nhóm là cho anh em bán đi cái kèo đó đấy anh em bán mã kèo đó anh em chỉ lỗ tầm 5 à, đến 10 phần trăm thôi sẽ không phải thua cả chặn về cái số vốn mà anh em đã bỏ ra đấy chơi như vậy là tiếng mới kêu anh em chỉ cùng trang hiểu cho anh em còn nếu mà anh em chơi bên ngoài quả thầu quả còi anh em bỏ ra cái cái mã kèo này đi mã kèo Hàn Quốc một ăn chống không tám trăm trên trang này nhưng mà khi anh em chơi bên ngoài quả thầu quả còi là cái mức ăn của anh em là chỉ hằng hầu nó chỉ cho anh em là ăn ở cái mức là bỏ một củ ra ăn được 0.7 0.8 0.9 gì thôi anh em mắc đến ờ, một một một đống like trong đó luôn đấy anh em thua thì thì ờ, cái người thiệt của anh em đến lúc mà anh em thắng á, thì cái thằng thầu còn cò nó lại cắn được một số bốn tỉnh em đó anh em chơi như vậy là làm để làm gì người ta gọi là mất tiền ngu thôi đúng không anh em đó bữa nay tiến chia sẻ thật lòng với anh em về các vấn đề này luôn còn có nhiều vấn đề khác nữa tại uh, uh, cái video cũng khá dài rồi nên tiến cũng uh, không muốn nói nhiều về các cái vấn đề đó nữa đó nên chốt lại là anh em nếu mà thật sự cần tìm đến tiến để gỡ gạt để vào bờ cũng như là uh, để uh, bước tiếp với tiến cùng cái chặng đường dài phía trước vào các cái mắc kèo này đó anh em cùng phân tích cùng lên kèo hợp thì vào anh em thấy chơi vui vui vẻ không không có phiền đến ai hết đấy thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái telegram hoặc cái zalo đó tiến có để phía dưới góc màn hình ở trong video này ok cho anh em thì uh, tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến sâu kèo và anh em uh, à, ấn luôn cái nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá để cho tiếng à, mau lên được một ca sub ở cái kênh này cũng như là nhiều người đăng ký hơn ở cái kênh tiếng bóng đá để cho Tiến có ờ, động lực để làm nhiều cái video ở phía trước để ờ, phân tích cũng như đưa ra các cái tỷ lệ kèo ờ, hợp lý nhất cho anh em tham khảo. Đó, ok nha anh em. Tạm biệt anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo anh em đã đầu tư.